chào anh em Đấy, như anh em đã chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu thì anh em cũng đã biết được những cái những cái à, thế hột tài xỉu Đấy, những cái thế hột tài xỉu khó là những cái thế hột tài xỉu như thế nào rồi Đấy, là những cái thế hột tài xỉu mà anh em rất là khó anh em có thể là đưa được cái bộ à, đưa cái được cái thế hột tài xỉu đấy nó đi theo ý muốn của anh em đấy thì uh, chính vì như vậy anh em ờ, đi lắc tài xỉu nó sẽ rất là khó nó sẽ rất là bị tâm lý cho anh em khi mà anh em đi lắc anh em gặp phải những cái thế hột tài xỉu khó đấy nhé đấy thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em một cái bộ hột tài xỉu nó có thể phá được hoàn toàn những cái thế hột tài xỉu khó khi mà anh em đi lắc tài xỉu nhé thì những cái thế hột tài xỉu khó ở đây có rất là nhiều nơi anh em có những cái thế hồ tài xỉu nhưng mà nói chung chung Đấy, nói chung chung thì ờ, có vài ba cái thế hột Đấy, vài ba cái thế hột nó được xếp vào những cái thế hột tài xỉu khó Đấy, mà anh em đi lắc tài xỉu anh em thường hay mắc phải Đấy, thường hay mắc phải thì những cái thế hột tài xỉu khó đấy là cái thứ thế hột tài xỉu gì đấy thì uh, anh em theo dõi cái video này dạ. thì ờ, anh em theo dõi video này anh em thấy được cái ờ, cái bộ hồ tài xỉu này nó phá được những cái hồ tài xỉu khó như thế nào Đấy. thì anh em có thể là sở hữu anh em có thể là muốn sở hữu cái bộ hồ tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi này mới nhất ở bên cơ sở tôi thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé đó thì à, ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu hay đây là cái bộ hột tài xỉu mà làm tôi tâm đắc nhất từ trước tới nay là bộ hột mà tôi làm ra tôi làm ra và muốn chia sẻ cho anh em cái bộ hột này để cho anh em khỏi bị tâm lý khi mà anh em khi mà anh em gặp phải những cái thế hột tài xỉu khó đấy nhé thì à, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, hay là tôi sẽ thử cho anh em vài ba cái thế hột tài xỉu khó Đấy. khi mà anh em đi lắc tài xỉu anh em vướng phải thì anh em sẽ sử dụng cái bộ hột tài xỉu này anh em sẽ phá được hoàn toàn những cái thế hột tài xỉu khó Đấy. thì à, đây đây là thế hột tài xỉu đơn giản nhất thế hột tài xỉu hai ba năm hai ba năm này những cái bộ hột tài xỉu chưa làm hay là những cái bộ hột tài xỉu của anh em đi lắc thì những cái thế hột này anh em lắc nó khoảng tầm 7 đến 80 phần trăm là cái thế hột này nó sẽ rất khó để về xỉu nhá sẽ rất khó để về xỉu cho anh em đấy mặc định của bộ hột à, của cái thế hột tài xỉu này là nó có 7 đến 80 phần trăm là nó lên tài cho anh em đấy nhưng cái bộ hột tài xỉu hai này bộ tài xỉu mới nhất 2020 này nó sẽ phá bỏ hoàn toàn Đấy, phá bỏ tất nhiên phải có những cái chén phản rồi Đấy, nhưng mà cái tỷ lệ mà nó phá được những thế hột tài xỉu khó thì là nó chiếm khoảng tầm 7 đến 8 phần trăm đấy thì vào test thử luôn cho anh em này khi mà anh em gặp thế hột này anh em chỉ cần cách, cách lắc bình thường thôi nhá đấy cái lắc bình thường như vậy anh em phá được hoàn toàn thế hột tài xỉu này luôn nhé đó một ba năm đúng không một ba năm tiếp tục cho anh em một ba cái thế hột nữa ví dụ thế hột hai ba bốn đi nhé. thế hột này thì khi mà anh em lắc thì là cái tỷ lệ của nó lên tài khá là cao những cái bộ hột thường hoặc là những cái bộ hột của anh em thì những cái thế hột này nó sẽ cho anh em để trên tài Đấy, rất khó để anh em có thể giữ xỉu nhưng cái chén nhưng cái thế hột tài xỉu khó này anh em có thể giữ giữ xỉu Đấy, bằng cái cách lắc mà anh em có thể học được và chia sẻ được từ cái từ cái bộ hột tài xỉu hai này Đấy, khi mà anh em mua thì anh em sẽ được chia sẻ cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu hai này nó sẽ hiệu quả cho anh em nhé đấy thì cái thế hột này anh em cũng chỉ cần cái cách lắp giữ tài tự xử của cái bộ tài xỉu hai này thôi là nó sẽ cho anh em chén xỉu đó như vậy nó đã phá hoàn toàn những cái thế hột tài xỉu khó cho anh em rồi nhé 7 đến 80 phần trăm nó sẽ xỉu ở trên đó. 145 đúng không anh em đó và tiếp theo với anh em một thế hột nữa đó là thế hột 445 nha thế hột 445 này là cái thế hột cũng khá là khó đối với anh em khi mà anh em mắc phải nhé cái thế hột này anh em bắt buộc là anh em phải giữ được tài không giữ được tài thì là cái chén này nó sẽ xuống xỉu Đấy, nó sẽ xuống xỉu mặc định của nó là nó sẽ xuống xỉu nếu anh em không tin anh em cứ cầm những cái bộ hột thường hay là những cái bộ hột chưa làm của anh em ra anh em có thể làm theo cái những cái thế hột của tôi xem là cái cái cái, cái lời của tôi nói nó có đúng hay không nhé Đấy, thì riêng những cái hột thường riêng những cái bộ hột thường thì à, nó sẽ cho anh em là chén xỉu nhé chén xỉu thì cái bộ hột tài xỉu này anh em cũng chỉ cần cái cách lắc giữ tài thôi là nó sẽ coi như là phá vỡ được cái thế hột tài xỉu này Đấy, anh em phải giữ được tài thì anh em mới ăn được nhé giữ dài cho anh em này đó đó tài đúng không em Đấy, rất là hiệu quả cho anh em nhé thì anh em nào mà xem cái video này anh em thấy cái bộ hột này nó phá vỡ được những cái thế hột tài xỉu ở sân chơi của anh em Đấy, thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé Đấy, thì cái bộ hột này nó hoàn toàn không tan bộ hột này anh em đến mua bộ hột này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc anh em có thể là lắc được giữ tài giữ xỉu theo ý muốn anh em có thể là lên tài xuống xỉu Đấy, như ý muốn Đây, ví dụ anh em lên tài bây giờ lên tài đang là tài xuống xỉu cho anh em này Đấy, rất là đơn giản thôi Đấy, bão nhá Đấy, rất là đơn giản giữ xỉu cho anh em này đó giữ điểm giữ điểm xỉu này à. đó đó đó đấy trái hai lên tài đấy, đấy nó rất là hiệu quả cho anh em đúng không anh em anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ tài xỉu hay này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình thì anh em xem video nhớ đăng ký kênh và chia sẻ nhé Đấy, chào tạm biệt tất cả anh em